chút nắng nơi cuối trời chờ người ngày nắng vàng ấm áp mùa xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên trời chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân lời hát dần thưa vắng như tim bỗng mùa xuân đến lòng vẫn ngã xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nên lời ngày nắng vàng ấm áp mùa xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa chưa quên đã bao nhiêu mùa màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân lời hát dần thưa vắng trôi lá màu xanh mướt mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngã xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nét lời xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời một người bước trời chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân lời hát dần thương mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm kha khá đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nên mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên lời một người bước ngoài trời chờ người nắng phai đã bao nhiêu buồn màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân lời hát dần xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên trôi theo bước chân lời hát dần thưa vắng như tim bỗng ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngã xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nên lời ngày nắng vàng ấm áp mùa xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng chưa chờ người nắng phai đã bao nhiêu mùa màu trắng nào xa vắng đã vây lấy em ướt lạnh lặng lẽ mình em hát ngập ngừng trôi theo bước chân lời hát dần thương trồi lá màu xanh mướt mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời còn đây nhớ thương em cất nét lời mùa xuân đã đi qua rồi hạ đến cùng mây trắng mà sao anh chưa đến nơi bài hát dần xa vắng mà em vẫn chưa quên xanh ùa màu gọi những bình yên ghé đợi ngày mai anh đến nơi lòng vẫn còn lẻ loi một chút nắng nơi cuối trời chờ người nắng phai đã bao dần đưa vắng mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm khe khẽ đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh màu trời 少爱。 mùa xuân đến bên em ngồi lòng hát thầm kha khá đợi chờ tình yêu đến nơi ngày cuối mùa xuân đến lòng vẫn ngát xanh